gì nhỉ? Mình tên Hùng, anh Hùng. Thành, à. À, gọi là quán Hùng Thành. Vâng. Anh chị là khu nào à, Nghệ An rồi? cửa lò à ngay cửa lò luôn à ngay cửa lò trung tâm à. cách bãi biển hai hai cây à. số ngày trước em cũng có à, người bạn người em cũng đi uh, nhật với nhau à, cũng ở cửa lò cửa lò như giờ nó lại sang bên um, đài loan rồi sao à rồi cô gọi điện à, nói chuyện với nhau mà nhưng mà nó cửa phường nào nó nhiều phường lúc chỉ bảo nó ở cửa lo đấy bảy phường ờ, có facebook rồi đấy nhưng mà kiểu cũng à, chưa xuống à, thăm nhau ấy nên là cũng chưa <laughs> biết không cửa lò họ đi nhiều mà đi à. nhật đi đài loan đi hàn quốc đây là nhiều đi anh đi úc vâng. đây là cái chợ này của trung quốc này à chợ này của trung quốc ừ. nguyên của à, trung quốc à trung quốc cái giày này hết trung quốc này trong vâng. này trung quốc hết à tại dạ, đi Azan à, dạ, và vâng. vâng, Trung Quốc anh dạ chứng tỏ người Trung Quốc đông nghề đâu không đông và cái chỗ bán điện thoại bán máy móc bên vâng. ờ, Trung Quốc ấy tại thì Giang à, với anh Hùng đang ngồi trên ô tô qua thì Giang có ăn cơm ở cửa hàng nhà anh thì à, sáng nay có qua trò chuyện thì mới biết anh là à, vợ chồng sang đây làm ăn khá là lâu được, được bao nhiêu năm rồi hai vợ chồng anh sang đây gần 20 năm 20 năm đấy 19 năm kỳ cựu kỳ cựu rồi vâng vô tình ờ, hai anh em là ừ, đi chơi ờ, cho mọi người biết thì cái ờ, đường phố ở tỉnh Siêng Khoảng thì hai anh em mình sẽ đi à, ra ra cái chỗ nào nhỉ anh nhỉ? Chỗ à, điện thờ của điện thờ. các anh hùng liệt sĩ. À vâng. Việt Nam. Việt Nam. Ngày trước là bộ Việt Nam mình sang giúp bên Lào rất là nhiều đấy mọi người. Là cũng uh, hy sinh rất là nhiều nhưng mà để tìm được cái hài cốt ngày xưa rất là khó. Theo như anh Hùng chia sẻ thì người Việt Nam mình xin đúng không xin ờ, bạn Lào là một cái ít đất nhỉ anh nhỉ để làm một cái điền thờ đó không phải là đền nhé mọi người cái điền thờ để uh, tưởng nhớ đến uh, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh ấy. từ đây uh, để mà về đến ờ, Viêng Chăn thì ờ, khoảng mấy trăm km nhỉ anh nhỉ? Khoảng 400 cây đấy. đấy khoảng 400 cây khá là xa. Nếu mình đi bình thường như Giang đi từ ờ, Nghĩa Lộ lên Hà Giang 500 km thì mình sẽ đi hết trong một ngày. Còn bên này thì mình đi chắc cũng phải hết một ngày mới đến nơi được xe máy này. Vâng. Ngày đấy. Đường khó đi lắm. Vâng. Tại vì bên Lào em thấy là đa số là cua nhiều. Đèo. Dốc đèo đúng không anh? Đèo dốc. Đèo. Đây, hai bên đường thì mọi người thấy là dân cư người Lào là ở cái thành thị nó lớn lớn một chút thì người ta mới như này đâu nhưng để à, mà kinh tế bên Lào mà hơn bên Việt Nam hoặc đường bên Việt Nam thì cũng không phải hơn nhưng được cái là em thích ở bên này anh Hùng ạ là cái văn hóa giao thông Lào là không dùng còi, ít còi mà có nghĩa là người ta cũng có rất tôn trọng nhau và nhường nhau đấy, không không chen lấn đấy, xô bồ kiểu vậy đâm ra để nghe, nghe tiếng còi ở bên ờ, lào rất là hiếm. khó hiếm nó cũng tựa tựa như bên nhật để trước em sang bên này thì ờ, Đài Loan vậy. nếu mà chừng uh, ờ, 10 giờ đêm 12 giờ đêm mà đèn đỏ thì một mình nó không đứng vâng, vâng. chờ đèn đỏ hết thì đi không vượt được ít rồi Thế ờ, xong thì có gì là hai anh em sẽ ờ, tranh thủ để vào thăm chùa Lào để chia sẻ với mọi người chùa Lào như thế nào trước em có sang đây đấy mà đấy mà người chưa sang đấy mọi người bảo là bên này hay gặp nhà siêu đi khất thực lắm khất thực là buổi sớm buổi sớm nhỉ khoảng 5 à, giờ đấy 5 giờ là thấy còn đi một ngày một lần đó họ không đi nhiều đâu ờ, buổi sớm thôi người dân Lào em thấy là đi theo đạo Phật khá là nhiều à, đất nước đạo Phật nước Phật Thái Lan này Lào này anh được à, mấy cháu rồi gia đình ấy ba này à, ba. ba này hai trai mình gái hai trai mình gái đây là các cháu ở Việt Nam hết đúng không học Việt Nam học Việt Nam hết rồi bước đầu ờ, lớp sáu rồi yeah. thì nó cũng để bên này hết luôn à dạ để bên này hết cả để hết xong rồi đến tuổi cho về đi học thôi vâng vâng bốn tuổi là về đi học vâng nhưng mà người thấy những ngôi nhà của bên Lào người ta thiết kế nó đi hình chóp chum chum ấy. rất là nhọn với lại là những uh, gia đình nào mà có tiền thì người ta xây một cái quy mô nhà nhà rất là đẹp anh nhỉ nhìn đẹp rất là đẹp thấy đất rộng rộng xây kiểu đúng không như ngôi nhà này người để đây, người ta xây cái kiểu kiểu này hết này ừ. rất là đẹp luôn đây là bên này thế là một người đây là hai anh em đi ờ, dọc đường ô tô thì mình ờ, tranh thủ ghi hình cho mọi người xem những ngôi nhà Lào đấy là những gia đình mà có tiền và có điều kiện đấy là còn bình thường mà những cái vùng quê trước mà ra nó đi qua khó khăn hơn cả Việt Nam như ở lên ừ, Hà Giang này toàn là danh thôi nứa rồi nhà gỗ đất xa lục sụp ấy đây ngôi nhà này như biệt phủ luôn mọi người đẹp đấy xây xây đúng cái kiểu này hết này bên vâng. lào này xây theo một kiểu hết chứ em đi thấy đơn giản đẹp vâng mà trong này rộng đấy vâng. đơn giản và vâng. cái à, trên này đúng không anh bò bên lào cũng ờ, gầy lắm mà không có cỏ ở ừ. đây lắm rất là nhiều bò nó gầy gầy bộ này nó hết cỏ nó hết cỏ một khô mà bắt đầu tháng cái tháng nó mới bớt cái này vào cái à, tháng à, tư này là gió lào năm sáu rồi nóng là tháng 6 bên này mát mà thì còn nó thổi về Việt Nam mình nóng rồi ờ. bên này thì mát lắm lạnh lắm em thấy ở à, khu vực sầm đưa ấy thì là rất là mát mẻ khí hậu đấy xếp vào đây với sầm ờ. đưa là nói chung là mát nhất được lắm ờ. ổn định ổn định hơn đúng không phía trên kia đúng không anh anh xây cái cái này là cái điện hạ này vâng, vâng. xây từ từ từng giai đoạn một chưa đủ tiền xây lần xây móng này cột bây giờ đưa sang cái đấy vâng, vâng. có mở được không anh để điện cho vợ xem cái khóa này để đâu à Đấy, thì uh, anh em đến nơi thấy rất là đẹp luôn đúng như kiểu cái um, phong cách của người Việt Nam thiết kế đấy à, ở rất là mát mừng đẹp đấy, đây là nơi mà người Việt tự uh, ờ, quyên góp tiền đúng không anh nhỉ ừ, để để uh, cộng đồng người Việt Nam ở bên uh, Siêng Khoảng nên là xin ờ, bên ờ, chính phủ lào tức là ờ, cái mảnh đất ở quả đồi này, này để làm cái điền thờ để tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ năm xưa đã hy sinh ở bên chiến trường Lào sang giúp nước Lào đấy thế nhưng Hùng chia sẻ là gần 2 000 người cơ nhưng mà bố trí rất là đẹp ở phía bên trên thì có một bức tượng Phật Thích Ca ngồi thiền đấy, người này trong này cũng ờ, ấy này. đây có hương là ờ, thắp thắp lên hương rồi thắp cho anh đốt em thắp và đây thì ờ, cũng mong là, là mọi người phù hộ à, độ trì cho tất cả bà con người Việt ở bên này cái này là mới mới ấy xong nhỉ? Mới mới khánh thành. Mới thành là năm nay nhỉ? Ừ. Năm ngoái. À, năm ngoái này. Ừ. đây là mấy cái điền trung thôi còn điền thường cái kia chưa làm ừ. làm ba cái à vẫn còn à, ba ba ấy cả ừ. à, cái cái vị trí này anh em đi cái anh em mình đi qua đâu nhỉ trên, trên, à, trên này nữa kìa đằng sau cái này à. cái này là mới trung thôi ừ. đây mọi người nhé đây là những cái bình mà gia đình tặng nguyên gia đình gia đình Đinh Thị Hoa này, thành phố Ninh Bình này, dân tiến này. là người ta về đây để tặng những cái bức tranh rất là đẹp và Sang thấy đẹp nhất là vị trí giữa này là có bức tượng là Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới cội cây Bồ Đề à, sau khi mà ngài à, ngồi dưới cây à, Bồ Đề 49 ngày giác ngộ đấy à, rất rất mọi người đến hiện tại bây giờ à, và đồng bào Lào cũng như người Việt mình thôi có cái cuộc sống tâm linh à, cái um, phong tục uh, tập quán tín ngưỡng về đạo Phật khá là nhiều ở bên Lào do thấy là rất là nhiều người theo Phật nên là nó thấy con người lào người ta rất sống rất là ôn hòa cởi mở và thân thiện người việt nam mình thì à, giang thấy là còn phải học người đồng bào lào rất là nhiều đấy. ngay bản thân giang cũng vậy thôi mình cũng rất chi là hiểu biết một chút về à, Phật pháp và cũng muốn một phần nào đó sau này đi đâu mình có thể truyền tải tới mọi người về cái cuộc sống của mỗi nước à, mỗi quốc gia như thế nào và văn hóa phong tục tập quán làm sao và cái tín ngưỡng của người ta như thế nào trần này mọi người thấy này nhìn rất đẹp luôn tuyệt vời vị trí này rất là đẹp luôn mọi người ạ hiện tại là mọi người đang bắt đầu làm hết rồi đây những cái này theo mình chia sẻ là làm để cho mọi người sau này có thể về đây ngồi uh, chơi mình uh, trò chuyện uh, giữa đồng bào Việt Nam với Việt Nam mình sau mình sang đây để gặp gỡ nhau giữa khách du lịch hay là mọi người làm ăn ở bên này này đấy rất là rộng luôn có cả điện cột điện này sáng và ban đêm là sáng này Để năng lượng thực tế này anh nhỉ đúng không cái đèn ờ, năng lượng này là để thắp sáng ở trong nhà đúng không để chống điện à đấy đấy ngày xưa là ờ, làm nhỏ nhỏ thử đấy xong rồi mới xin được tiền làm à mới xin được tiền làm ờ, còn cái móng đèn trung ở à, đèn thường ở trên cái đèn trung kia làm móng rồi vâng đây là để anh em lên thắp hương xong ngồi chơi ngồi đấy vâng hôm này thì người Viên mình nằm lên thập hương không rồi ừ. đồ hà xuống ừ. hiện tại thì ờ, Giang với uh, Hùng cũng ờ, đến được cái ngôi chùa của bên Lào rồi đứng từ đây nhìn thì mọi người có thể thấy trước khi vào cái chùa Lào thì có một cái bức tượng Phật Ca Mâu Ni rất là lớn luôn to, trên cái ngọn đồi như này mọi người nhìn từ đây thì à, mọi người có thể nhìn thấy bức tượng khá là lớn luôn cao đấy trước khi à, mà mình lên trên đấy thì à, này có một cổng nó như kiểu hai con rồng đấy mọi người đầu rồng như đấy để tựa vậy rồi có thể à, rồng ấy xuống uốn này tùy mình trang trí đây mình lên trên này để quay nó rõ gần hơn mọi xem nhé Ờ, với lại bản thân Giang mỗi lần mà mình à, nhìn thấy uh, tượng uh, thích ni thì mình cảm thấy lòng mình dịu lại lắm mọi người nó không có một cái gì mà mình uh, gọi là um, nó lo lắng hay là nó cái gì muộn phiền hay cái gì khi mỗi lần mình mình lên chùa mình nhìn thấy tượng Phật Thích Ca Mâu Ni và hiện tại ở nhà Giang thì mọi người cũng biết rồi Giang cũng làm cái bức tượng về à, Phatika Moni không phải mình sùng bái hay như thế nào đâu mọi người nhé vì à, một con người có thật nó cũng như mình thôi bằng da bằng thịt như bản thân da cũng như mọi người thôi nhưng người ta giác ngộ được vì người ta biết được cái cuộc sống nó là vô thường hôm nay được có thể à, mai này mất ngày kia được ngày kia có thể mất hôm nay có thể là mình đang sống nhưng ngày mai mình có thể là mình mất không biết được đó là vô thường mà đây mọi người sườn khá là cao bằng đồng đấy mọi người nhá đồng này thì à, nói là mọi người là làm gần à, mười mấy mét Ồ, có ánh mặt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 đúng không nhỉ và mình nhìn sang bên kia thì nó cũng bằng bằng này đâu thì thường thường là những ngôi chùa thì mọi người là hay làm ở trên cao mà cũng như ở bên Việt Nam mình chùa uh, Ba Vàng này núi Đinh này đấy rất là nhiều ngôi chùa ừ, lớn và bà con à, phật tử ở khắp mọi nơi thì người hay đến những ngày lễ hành hương đến rất là đông những ai mà đi à, theo đạo phật mọi người sẽ hiểu ở xung quanh cái này cũng làm trụ to nhỉ anh nhỉ cái này là trong này là vào được đấy nhỉ cửa này là cửa vào ấy anh em ờ, vào phía bên trong nhé nhìn từ bên trong mình nhìn thấy ờ, bức tượng ờ, Phật Thích Ca Đấy. nhìn xuống phía dưới tỉnh Siêng Khoảng con đồi này phía bên trong này thì có nhà sư một người đang ở trong này sư người Lào đấy Thế em hỏi là mình muốn cột chỉ tay này này mọi người Xin cột chỉ tay Bộ Dòng hồ 15 ông 15 15 15 Ừ. Đây như là làm ở trong này là các sư thầy ở trong này thượng của Phật Thích Ca Mâu Ni lúc nào cũng ngồi tọa thiền tư thế đấy là Giang có bảo xin cái cầu may mắn cho bản thân mình để mình đi lại bình an nước mà theo đạo Phật khá là nhiều bản thân Giang thì cũng rất là thích ờ, mình ờ, cũng có cái tâm linh của bản thân mình để cho cái ờ, cuộc hành trình của mình đi lại nó thuận tiện hơn nó lợi hơn mình mọi người ngủ đây đúng không? Nhà là thầy là ngủ đây đúng không? Thầy ngủ đằng kia. À, đằng kia. Cái này là để làm gì anh? Anh hỏi. Đi không hết nhá. Những <laughs> con cưới con hàng đều là Ờ, cái cái đấy họ làm lễ đấy có bùn à làm lễ làm lễ à, làm lễ ngày ngày kiểu lễ của lễ ngày lễ thì như... Ừ. còn ngủ thì chắc là ngủ trong phòng ừ. hôm nay có một sư thầy Thế anh em mình xin phép đi nhỉ đây khẩu cháy đây chị lọc à, rất là pha không phải lọc phía sau nhà anh Hùng à, anh chị à, quán à, ăn của anh chị ở bên Lào ấy ở đây tỉnh xuyên Khoảng này thì đang thấy là mặt sau nhà anh có một cái AV chim rất là đẹp Đấy. sau khi mà anh em đi thăm uh, chùa trước rồi như anh nhỉ có kia con con chim trí ờ, công hay sao anh nhỉ chỉ đấy ừ, con chim trí và bản thân Giang rất thích trước thời gian có một cái AV nhỏ nhỏ ở nhà thì mình thả chim trà màu mình ghép nó vào cho nó đẻ mùa này là mùa ghép này mùa ghép chim đấy vâng nhưng mà chỉ ghép được là đôi nào nhưng nó ấy nhau thì mới được chứ còn không bình thường nó khó lấy lắm con nào hay cái cắn nhau hay bẫu nhau là khó khó, khó thành công lắm mai đi làm mấy cái tổ cho nó không là vào thì